Ờ, xin chào anh em nhé Đấy, cái ờ, video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái ờ, bộ hột tài xỉu mà anh em đi làm cái hay là anh em đi lắc tài xỉu bịp thì anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này nó rất là hiệu quả cho anh em thì cái bộ hột này nó sẽ đi rất là đều đấy, đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột này và test cho anh em cái tăng tích của cái bộ hột này cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang nhé không tang là như thế nào đấy thì à, khi mà anh em đến sân chơi anh em à, thử à, nam châm nước muối dọi đèn đấy thì ở đây tôi sẽ thử cho anh em năm à thử cho anh em nước muối trước này Đấy, thử cho anh em những muối trước này đó Đấy, đã thử cho anh em nước muối nhá nước muối nổi ok thì anh em nào mà đã mua cái ờ, bộ hột này bên tôi rồi Đấy, thì ờ, anh em cũng ờ, biết được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em hay là cái cách đi của cái bộ hột mà bên tôi bán cho anh em ấy thì anh em cũng thấy được cái hiệu quả của nó nó đi rất là đều thứ nhất đi đều thứ hai tỷ lệ bão nó rất là cao và thứ ba nữa là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được Đấy, theo ý muốn của anh em đó thì uh, tiếp tục là tôi sẽ thử cho anh em cái ờ, dọi đèn bộ hột này thì cực kỳ trong luôn cho anh em nhé đây thực luôn cho anh em cả ba hột luôn này. Đấy, rất là trong Đấy, cực kỳ trong luôn Đấy, nói chung là à, cái tăng tích này nó cũng mất khá là nhiều thời gian của anh em nhé thì à, tôi cũng xin phép là tôi test nhanh luôn cho anh em Đấy. Đấy, còn cuối cùng là cái nam châm Đấy, cuối cùng là cái nam châm không tan Đấy. thì ờ, cũng ờ, xin phép nói luôn với anh em về cái phần khuyến mại ở bên cơ sở tôi Đấy, thì ờ, bên cơ sở tôi thì mới cho ra mắt cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu này thì bên tôi gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí hay là bộ hột tài xỉu mắt nhỏ nhé dành cho anh em đi lắc tài xỉu nó rất là hiệu quả Đấy thì bên cạnh đó thì khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu mắt hí này thì bên tôi sẽ khuyến mại cho anh em một cái đĩa một âm Đấy. cái đĩa một âm này thì khi anh em đi lắc thì nó rất là hiệu quả nhá Để test luôn cho anh em này Đấy, khi mà anh em đi lắc tài xỉu này nó chỉ có duy nhất một âm thôi nhá chỉ duy nhất một âm cho anh em thôi nên là anh em bao cho anh em thầy thợ nghe hột luôn nhá này. Đó, tài hay xỉu đều như nhau hết nhé đó xỉu tài Đấy, xỉu này Đấy, bộ hột đi rất là đều Đấy, khi, khi mà anh em lắc cái chén một âm này thì là nó chỉ có một âm thôi đấy đấy là tôi test cho anh em đấy, cái đĩa một âm nó như thế nào đấy thì khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu mắt hí này thì bên tôi sẽ khuyến mại cho anh em thêm một cái đĩa một âm Đấy, để cho anh em về anh em có thể vận dụng anh em chơi nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em cái bộ hột này xem là cái bộ hột này nó đi như nào thì trước tiên khi mà anh em đi sân chơi anh em có thể lúc đầu vào anh em có thể là anh em có thể là lắc chén tài chén xỉu bồng bềnh để xem làng đánh như thế nào để mà anh em có thể là bắt được làm hay là anh em có thể bắt được uh, tay con anh em lắc thì nó sẽ hiệu quả hơn nhé đó vừa rồi tôi cũng lắc cái đĩa một âm ấy, thì nó cũng rất là đều đúng không đấy xỉu này đấy, thì 7 có 90 đến 8 90 phần trăm thì nó sẽ nhảy đều cho anh em đó, tài 90 phần trăm xỉu đó xỉu đấy thì cái bộ hột nó đi cũng rất là ok đúng không anh em lên tài thì lên tài 11 đấy, xuống xỉu xuống xỉu 90 đấy, nó rất là khó cho anh em tay con anh em anh đánh nhá thì cái bộ hột này bao luôn cả thầy thợ nghe hột luôn đấy cũng không thể nào nghe được nhá đứng một chén đấy, lên tài này đấy, xuống xỉu này xuống xỉu chín này đấy thì uh, cái bộ hột này nó cái đi đều của nó lên tới 8 đến 90 phần trăm cho anh em đấy thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc mà anh em có thể giữ được cái bộ hột này đấy. giữ được cái bộ hột này theo ý muốn của anh em thì uh, anh em theo dõi video này đấy, anh em nào mà muốn ờ, tìm hiểu hay là muốn ờ, được uh, tư vấn thêm về những cái bộ hột tài xỉu bên tôi cung cấp cho anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì anh em anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại này nhé Đấy, 094241 từ quý 4 Đấy. Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này Đấy, đang xỉu đúng không tiếp tục 126 này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, 145 này tiếp tục giữ xỉu này 223 này Đấy, 114 này 135 này 123 này 115 này Đấy, thì cái chén này nó lên tài Đấy, thì cái cách lắc mà anh em để giữ tài hay là anh em giữ xỉu thì anh em à, chỉ có một cái cách lắc thôi thì khi nào mà anh em mua cái bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc sau đấy thì anh em à, phải à, sở hữu được cái bộ hột bên tôi thì tôi mới chia sẻ cho anh em được mới chỉ cho anh em cái cách lắc được nhá đấy thì đây chính là cái video mà chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi và chia sẻ cho anh em cái cách lắc tài xỉu cách lắc mà giữ hột tài xỉu đấy. của cái bộ tài xỉu mắt hí này để cho anh em đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả